Từ cổ chí kim, nuôi dưỡng con cái thành tài, giọng tử thành long luôn là nỗi niềm khao khát của mỗi bậc làm cha làm mẹ. Tuy vậy, nhìn lại chiều dài lịch sử, không khó để bắt gặp những người tài giỏi xuất chúng nhưng lại chẳng có được thành công. Vậy nguyên nhân đó là gì? Chúng ta hãy cùng nhau xem lại cuộc đời của hai bậc kỳ tài nay thua thiếu thời nhưng lại có kết cục bi thảm được kể ra sau đây. Lữ Bố Nói đến nhân tài chúng ta không thể không nhắc đến Lữ Bố, một đại tướng kỳ tài trong thiên hạ thời Tam Quốc phân tranh. Để nói về tài năng của nhân vật lừng danh này, người trong thiên hạ có câu Nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố, người có Lữ Bố, ngựa có xích thố. Đối với những ai yêu thích Tam Quốc hẳn không lạ gì trận chiến hổ lao quang. Qua hùng khi ấy là một mảnh tướng của Động Trắc đem quân đánh giới 18 lộ chư hầu Quang Đông do Diên Thiệu làm minh chủ vào năm 190. Đây cũng là trận chiến tạo lên tên tuổi của Quang Vũ cũng như làm nên điển cố. Tam Anh đấu lữ bố lần danh thiên hạ. Sau khi các mãnh tướng của 18 lộ chư hầu ra đơn thủ độc đấu với Hoa Hùng đều bị Hoa Hùng đoạt mạng trong vòng chưa đầy một hiệp, Quang Vũ khi ý mới chỉ là một mã cung thủ nhưng sinh ra ứng chiến Điều bất ngờ là chưa đầy ba đao, Quang Vũ đã đoạt mạng Hoa Hùng, uy trấn thiên hạ. Sau khi Quang Vũ chém Hoa Hùng, quân Động Trác thua chạy dài. Động Trác đích thân dẫn 15 vạn quân tiến ra bảo vệ hổ lao quan, Lữ Bố lĩnh ba vạn quân ra trước quan ải làm tiền quân còn Động Trác thì đóng đồn trên cửa quan. Một hôm Lữ Bố đem 5.000 quân thiết kỵ đánh tan quân tiền bộ của Dương Khuôn sau đó lại liên tiếp đánh bại các danh tướng của quân liên minh như Phương Duyệt, Mục Thuận, Vũ An Quốc. Cuối cùng Lữ Bố lại kéo quân đến thách đánh các tướng 18 lộ chư hầu, các tướng chư hầu ai nấy đều kiếp sợ trước sự kiêu dũng của Lữ Bố. Công tôn toản dắt ngọn giáo nhảy ra đánh lã bố, mới được dài hiệp thì thua chạy. Lã bố thúc ngựa xích thố chạy nhanh như bay, đuổi theo gần kịp thì nghe Trương Phi quát lớn thằng đầy tớ ba họ kia đừng chạy nữa có trương phi người đất yên đây lữ bố thấy thế tức bỏ công tôn toản quay ra đánh nhau với trương phi trương phi hăng hái cố đánh lữ bố hai người đánh nhau được hơn 50 hiệp không phân thắng bại quan vũ đứng ngoài thấy thế cầm thanh long yển nguyệt đao tới cùng đánh hai bên đánh nhau được 30 hiệp nữa nhưng trương quan vẫn không hạ được lữ bố Lưu Bị bấy giờ thấy vậy cũng cầm song kiếm thúc ngựa chạy vào đánh giúp Sau một hồi bị ba huynh đệ Lưu, quan Trương dây đánh Lữ bố cố sức chống đỡ không nổi Bèn nhắm giữa mặt Lưu Bị phóng giờ một ngọn kích Bị tránh được Lữ bố lợi dụng cơ hội đó mở góc dây của trận Cắp đao ngược kích Phi ngựa chạy về Ba người thúc ngựa sấn vào Quân mã tám xứ đều reo ầm lên Xô cả ra đánh quân lữ bố chạy về trên cửa hổ lao ba người theo sau đuổi mãi đây chính là điển cố tam anh chiến lữ bố nổi tiếng thiên hạ mặc dù là một võ tướng sức mạnh dạng người khó tránh nhưng lữ bố có tâm địa phản trắc ban đầu thứ sử tinh châu là đinh nguyên lĩnh chức kỵ đô úy đóng ở hà nội bèn bổ nhiệm lã bố làm chủ bà luôn coi lữ bố là người thân tín Tuy nhiên sau này lại bị động trác lấy ngựa xích thố mua chuộc nên lữ bố đã tạo phản, đoạt mạng Đinh Nguyên. Chưa hết, sau khi về đầu quân cho Đổng Trác, Lữ Bố được Đổng Trác nhận làm nghĩa tử hết mực quý trọng nhưng lại bị Dương Doãn dùng kế mỹ nhân để Lữ Bố tư tình với thiếp của Đổng Trác là Điêu Thuyền. Lữ Bố lại một kích đoạt mạng Đổng Trác để đầu quân cho Dương Doãn. Và cũng kể từ đó, cuộc đời của Lữ Bố luôn không ngừng phiêu bạc, cuối cùng đành phải chết thảm dưới tay Tào Tháo, thân bại danh liệt, uổng phí một đời dũng tướng. Trần Ích Tắc Trần Ích Tắc 1254-1329 là con thứ ba của vua Trần Thái Tông, em vua Thánh Tông, chú của vua Nhân Tông nhà Trần nước Đại Việt, tước hiệu là Chiêu Quốc Dương. Trong Đại Việt sử ký toàn thư có mô tả như sau tắc là con thứ của Thượng Hoàng, Trần Thái Tông, thông minh hiếu học, thông hiểu lịch sử, lục nghệ, văn chương nhất đời. Dù nghề giặt như đá cầu, đánh cờ, không nghề gì không thông thạo. Từng mở học đường ở bên hữu phủ đệ, tập hợp văn sĩ bốn phương cho học tập, cấp cho ăn mặc, đào tạo thành tài như mặt đỉnh chi ở Bàn Hà, Bùi Phóng ở Hồng Châu. Gồm 20 người, đều được dùng cho đời đến 15 tuổi, thông minh hơn người, lào thông kinh sử và các thuật. Tuy nhiên, năm 1285, khi 50 dạng quân Nguyên Mông thế mạnh như trẻ tre tiến vào xâm lược và đánh bại nhiều đạo quân của Đại Việt, kinh thành Thăng Long bị thất thủ. Vua tôi Đại Việt phải rời kinh đô. Nhiều quý tộc khác thuộc nhà Trần như Trần Kiện, Trần Lộng. Và đặc biệt là Trần Ích Tắc đã mang cả gia quyến cùng một số người khác trong hoàng tộc dân thư hàng giặc có lẽ Trần Ích Tắc cho rằng quân nguyên mạnh thế quét khắp châu Á một nửa châu Âu chắc chắn đại diệt sớm muộn cũng thua trận vua tôi nhà Trần đều sẽ thành tù binh cả Việc ông ta sớm ra hàng là một nước cờ khôn ngoan bởi khi đó ông ta sẽ là người duy nhất có thể ngồi lên ngôi báu Ông càng tin vào điều đó khi về hàng giặc đã được tướng giặc hứa sẽ tâu với hoàng đế nhà Nguyên cho làm An Nam quốc dương. Nhưng cổ nhân có câu Mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên Trần Ích Tắc hoàn toàn không thể nào ngờ nổi chỉ mấy tháng sau khi ông ta hàng giặc Đại quân Nguyên Mông đã bị đánh tan tác Thoát quan phải tháo chạy về nước Trần Ích Tắc trở thành kẻ bán nước cầu dinh Mặc dù sau này được làm quan cho nhà Nguyên ông vẫn thường viết nhiều bài thơ mô tả lòng da diết nhớ quê hương đất nước. Bao năm xa nước khói mây mờ, mình gửi nhung yên tạm giếng nhà. Lớp lớp lâu đài trơ bóng nguyệt, hàng hàng châu thúy tấp phương xa. Trở về nhà Trần ít tắc, để rồi cuối cùng người đời không ai còn nhớ đến ông như một tài năng xuất chúng tinh thông kim cổ nữa mà chỉ còn nhắc đến một trận ít tắc tham lam bán nước cầu dinh Tư Mã Quang là một nhà sử học lỗi lạc bậc nhất thời Bắc Tống căn cứ theo quan hệ giữa đất giới tài chia con người ra làm bốn loại. Một là người có cả đất lẫn tài toàn dạng thì đó là bậc thánh nhân. Hai là người mà đất tài đều kém thì đó là người ngu dốt. Ba là người có đất trên tài thì đó là người quân tử bốn là người mà có tài hơn đức thì đó là kẻ tiểu nhân về cách dùng người ông cũng nói tốt nhất là lựa chọn thánh nhân sau đó là quân tử nếu như đều chẳng có thì thà chọn người ngu dốt còn hơn chọn tiểu nhân bởi vì có tài mà vô đức là loại người nguy hiểm nhất so với loại người không tài không đức thì còn tồi tệ hơn có câu đừng không sợ xa chỉ sợ nhầm đường xa đi rồi ắt sẽ đến đường nhầm đi mãi cũng bằng không và đường đời của chúng ta cũng lại như thế làm người có câu cách cư xử tạo nên nhân cách người đàn ông nhân cách tạo lên số phận tài năng chỉ là phương tiện làm người muốn thành công trước tiên phải thành nhân muốn có tài trước tiên phải có đức đức phúc đủ nhiều tiền tài không cầu cũng tự có địa vị không mong ắt cũng tự về tiếp theo Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Thế nào là chân? Thế nào là chính? Chân chính rốt cuộc là gì? Chân chính là tiêu chuẩn phẩm đức và nhân cách làm người Làm người chân chính, hành xử chân chính, kinh doanh chân chính, dân dân Vậy chân chính rốt cuộc là gì? Từ chân chính là từ Hán Việt, chữ Hán viết hoặc bính âm giác hát nờ gian e Chân chính gồm có hai nghĩa là chân thực, thực sự và ngay thẳng, chính trực. Để tìm hiểu rõ hơn nghĩa của từ này thì cần tìm hiểu hàm nghĩa của hai chữ chân và chính là gì. Thế nào là chân, thế nào là chân? Theo thuyết văn giải tự, chân nghĩa là tiên nhân biến hình bay lên trời, chân tiên nhân biến hình nhi đăng thiên giả. Đây là nghĩa gốc của chữ chân thuyết danh giải từ con chú giải rằng chẳng phải trước thời Thương Hiệt, vị quan của Hoàng đế, người đã sáng tạo ra chữ Hán, đã có chân nhân, người tu đạo đắc đạo gọi là chân nhân, rồi đó sao? Mở rộng ra thành nghĩa chân thành, chân thực. Xét về cấu tạo, thuyết văn giải tự viết rằng chữ chân gồm chữ quá, vì thể là, nghĩa là cải biến, biến đổi. Chữ mục nghĩa là mắt, con mắt, một phần bồ hệ nghĩa là che giấu, ẩn. Chữ bát ở dưới có nghĩa là đỡ nâng, mang, tòng quá, tòng mục, tòng hệ. Bát sở thừa tải giả. Như vậy về cấu tạo chữ chân có nghĩa là người biến đổi hình thể, bắt đầu từ con mắt, cuối cùng nâng người lên, bay lên và ẩn hình, biến mất cũng có nghĩa là tiên nhân biến hình tiên nhân biến hình nghĩa là nói về người tu đạo Người tu đạo xưa còn được gọi là tu chân bởi vì họ yêu cầu rất khắc khe tiêu chuẩn về chân Nói lời chân thật, làm việc chân thật, dần dần phản bổn quy chân, thành chân nhân Người tu đạo trong quá trình tu luyện không ngừng đề cao Cuối cùng cải biến từ người thường thành người siêu thường Gọi là chân nhân hay tiên nhân Thế nào là chính? thế nào là chính? Theo thuyết văn giải tự chính có nghĩa là đúng, phải, nguyên văn, chứng, thì giả. Về kết cấu, thuyết văn giải tự viết rằng chính gồm chữ chỉ, nghĩa là dừng lại, dừng lại giữ một thứ duy nhất, nguyên văn. tòng chỉ, nhất dĩ chỉ. Chính là ngay thẳng không cong dẹo, nguyên văn. Dị phương trực bất khúc, gia chính giữa gọi là chính nguyên văn chính trùng viết chính như vậy chính có nghĩa là thành ý chính tâm tu thân tề gia không nảy sinh một ý nghĩ tư tâm tư lợi nào không có một chút tâm công dẹo nào chính là miệng không nói lời tà mắt không nhìn thứ tà tai không nghe điều tà chân không đi đường tà chính khí đầy đủ ma tà tự tránh xa đây cũng chính là cái gọi là nhất chính áp bát tà. Làm được, giữ được chính rất khó, vì chính chỉ có một ở chính giữa, là thứ mà đạt đến thì cố thủ giữ gìn suốt cuộc đời, không gì lay chuyển nổi, bởi vì chính là dừng lại, dừng lại giữ một thứ duy nhất cũng có nghĩa là giữ chính đạo vậy. Thế nên, chỉ hơi nghiêng lệch, sai dẹo đi là bất chính rồi, chỉ cần thay đổi một chút chính đạo đã là bất chính rồi. Vì thế mạnh tử nói về người quân tử giữ chính đạo thì giàu sang không làm cho dâm vật, buông thả Nghèo hèn không làm thay đổi chí hướng Quyền uy không thể làm cho khuất phục Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất Khổng tử nói về chính đạo rằng Sáng nghe đạo, tối có thể chết Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ Chân chính cần thành ý chính tâm mọi lúc mọi nơi hứa hoành là nhà tư tưởng nhà giáo dục và là nhà thiên văn kiệt xuất thời cổ đại trung quốc một năm xảy ra loạn lạc hứa hoành cùng rất nhiều người cùng chạy nạn do đường dài xa xôi lại mùa hè nóng nực mọi người đều cảm thấy đó khá khó bề chịu nổi lúc này có người phát hiện ra ở gian đường gần đó có một cây lê rất lớn trên cây đầy những trái lê mát ngọt Mọi người liền tranh nhau trèo lên cây lê hái quả ăn Chỉ có một mình hứa hoành vẫn ngồi ngay ngắn dưới gốc cây Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ Có người hỏi hứa hoành Tại sao ông không hái mấy quả lê giải khác Hứa hoành trả lời Không phải lê của mình Sao có thể hái bừa Người hỏi không nín được cười phá lên Nói rằng Hiện nay thời cuộc loạn như thế này mọi người ai nấy đều chạy nạn Chủ nhân của cây lê này đã không còn ở đây từ lâu rồi Không có chủ nhân, việc gì ông phải ý tứ Hứa Hoành nói Cây lê không có chủ nhân, chẳng lẽ cái tâm của tôi cũng không có chủ nhân sao? Hứa Hoành dẫn trước sau như một nhất định không hái lê Hứa Hoành là bậc thành ý chính tâm vậy Thế mới thấy làm được chân chính quả không hề đơn giản đòi hỏi có dũng khí dám tìm cái sai trái công dẻ của bản thân từ đó kiên trì nhẫn nại uống nắng cho ngay thẳng đồng thời cần chân thành chân thực với mọi người nhất là với chính bản thân mình tìm ra những điều còn chưa tốt chưa thiện chưa thực và quyết tâm thay đổi tất nhiên nếu đã đủ chân thì ác sẽ chính và ngược lại khi đã đủ chính thì ắt sẽ chân nếu không đạt được cả chân và chính